hồi nãy là mình còn là 183 triệu 890 ngàn đồng thì mình trừ cho 83 triệu 089 ngàn đồng thì tổng cái số tiền hiện tại bây giờ Phước còn giữ để tiến hành thi công tiếp là 100 triệu 801 ngàn đồng thì cái số tiền này hàng à, tháng Phước sẽ ấu anh hàng tuần à, Phước sẽ à, cập nhật tiếp cho cô chú anh chị mình tiện theo dõi và sau đó thì cô chú anh chị nào có trợ tiếp tiền để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 Ờ, chỗ ờ, nơi đang ờ, xây dựng cất máy ấm máy ấm tình thương nơi nuôi dưỡng các cụ già neo đơn và tầng này là tầng thứ hai của quá trình mà khởi công cái máy ấm thì như cô chú anh chị thấy phía trước mặt nè những dàn đà móng đồ đã cũng sắp xong rồi đây đà thì ở đây là mình sẽ sử dụng là đà 20 nhá 20 25 đây đây là cái dàn đà nha còn uh, hai chỗ uh, giữa này thì uh, thứ hai sẽ làm tiếp cái nữa sau đó mình sẽ vào các nền thì các nền Phước cũng đã liên hệ rồi à, người ta sẽ vào xem nhưng có lẽ theo Phước biết thì dự trù nha là khoảng 200 khối 200 khối nha mình đổ vào cái nền này nếu mà còn dư á thì mình sẽ lắp qua phần bên đây tí xíu luôn tại vì ở đây nữa là sẽ cái đường đi bên hông nè đường đi bên hông là gần một m sáu đường đi bên hông này mình sẽ à, nói liền luôn nói liền giống như cái chỗ bên kia đó làm cái gào nè mình sẽ cặp từ đây là đường đi bên hông bên hông mình sẽ đi thẳng vào luôn đó mình sẽ đi thẳng ra trước cái nền này thì à, nếu mà mình cất nhà nhà ở thì nó hơi xấu nha nhưng mà nếu mà mình đây mình cất máy ấm thì nó sẽ rất là phù hợp vì à, nó sẽ chiếm hết chân luôn cái phần à, mặt tiền đường như này nè Phước sẽ quay xa cho cô chú anh chị xem nha đó ngay luôn cặp bên đây là mé sông rất là thoáng mát luôn đó thấy chưa lộ là 3 mét xe ô tô là vô phải ghe luôn phần này là bếp bên đây thì nữa Phước sẽ làm một cái cổng sau cổng sau mình sẽ đi đi lòn ra tới trước phần bếp nha rồi kho thì nằm trong góc đó đường đi à, của à, vào và nơi mà chỗ mà cho các cụ á, nghỉ dưỡng á, sẽ là một mét tám đây là nửa đổ các nền lên thì sẽ rất là rộng rộng ngang này là tới 6 à, mét 2 6 mét 3 lận đây là một khu mình sẽ chia làm hai khu khu ông khu bà có thể ờ, để ờ, khoảng là hai khu luôn là trên ờ, trên 30 giường và nếu mà cặp mé ngoài đây nữa tại đường đi tới mé 8 là mình có thể đặt được cái giường nữa dọc đường đi nhưng mà khi đó là nếu nó full nữa thôi đây còn cái chỗ mà cái đà giữa nữa đà giữa thì thứ hai bô một cái nữa bô sắt vô đây chuẩn bị bô nè bô sắt vô xong rồi mình sẽ đổ luôn đổ rồi mình ờ, sẽ vô cắt nền đây mới đào được cái nhà vệ sinh này đó nhà vệ sinh này sẽ là để nữa mình lòn ống qua đây hai bên là nhà vệ sinh riêng hết còn bên kia là cái kho cặp máy xong luôn ha cô chú anh chị à, cô chú anh chị nào biết ờ, cái chỗ nào mà bán tượng á đúc tượng á, thì cho Phước à, biết luôn nha Tại vì nữa Phước sẽ đặt một cái bức tượng quan âm ở à, trước cửa máy ấm Để mình vô chỗ mình có thắp nhang được. Này là phòng à, Bên đây là phòng phòng khách Thường là nhà thì ta kêu phòng khách chứ Ở đây là Phước không có để nói là phòng khách mà Phước nói là phòng thờ Tại mình sẽ bước vô cái cửa đây nè Cửa là cây cột này Qua cột này sẽ sử dụng là cửa bốn cánh Bốn cánh bự Sau vô mình sẽ thấy vô bước chân vô là mình sẽ thấy cái cái ờ, cái bàn thờ thờ thì mình chỉ thờ Phật thôi để cho nó ấm cúng <laughs> đây là của ờ, anh chị ờ, ngủ giữ ở đây giữ là vật tư thì anh chị này hiện tại là Phước cũng đang thuê ngủ giữ lời ngày 100 ngàn một xỉ tháng sẽ trả trả tiền lần thì tới tháng nếu mà xem tình hình như thế nào thì mình có thể à, bồi dưỡng thêm cái đó là mình à, sẽ tùy thuộc vào à, cái thái độ và cái cách cư xử ờ, năng lực đúng rồi đây nè anh chị đó sẽ ngủ ở đây nè đó đang ngồi ăn mít luôn đây hai chồng anh chị này sẽ giữ ở đây đây là cái chỗ ngủ nghỉ giữ thì cái công trình này thì có lẽ là chắc phải có thể là qua Tết mới xong lận trong Tết thì mình có thể là mình gán à, ờ, ờ, xây lên xong rồi mình lợp luôn rồi mình có thể làm cửa để à, chuyển đồ vô rồi có cửa khóa rồi nữa rồi để cho anh chị còn có thể về để về quê ăn Tết rồi nữa cái Tết mà phải không mà giờ dịch Covid rồi chắc có lẽ cũng không có Tết nhất gì đâu rồi thôi vậy bây giờ Phước sẽ cập nhật cái chi phí cũng như là danh sách mạnh thường quân hỗ trợ từng này nhé à, trong đó thì bao gồm là chi phí vật tư à, tiền công thầy thợ à, và danh sách à, của mạnh thường quân hỗ trợ tiền từng này à, kèm theo đó là cái quỹ hồi từng rồi và quỹ hiện tại mình à, còn sau từng hai là còn bao nhiêu để à, cô chú anh chị biết à, rõ giấy tờ thì Phước à, có giữ lại đây hết nếu mà ai có thắc mắc gì thì có thể liên hệ lại ha rồi à, sẵn tiện thì Phước cũng à, vẫn đang tiếp tục nhận sự hỗ trợ à, của Mạnh Thường Quân để tiếp tục chung tay xây dựng cho cái máy ấm nó hoàn thành một cách tốt đẹp nhất. Rồi giờ mình đọc danh sách nha. Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì bây giờ Phước sẽ cập nhật tiếp cái danh sách Mạnh Thường Quân từ ngày 12 đến ngày 19 thì à, trong ờ, tuần rồi thì à, cũng có thêm à, hai mạnh thường quân hỗ trợ cho máy ấm dưỡng lão của chúng ta à, trong đó thì có nhóm của chị Nguyễn Trương Lon hỗ trợ 11 triệu 356 ngàn đồng và bạn Mỹ Lệ hỗ trợ 200 ngàn đồng thì tổng cái số tiền à, mình nhận được là 11 triệu 556 ngàn đồng hồi tuần rồi à, sau phần 6 cô chú anh chị thì mình còn là 100 triệu 801 ngàn đồng thì à, Phước cộng lại luôn thì tổng quỹ của mình là 112 triệu 357 ngàn đồng à, trong tuần này mình à, thu chi như sau à, tiền sắt cát đá xi măng gạch với lại à, mấy miếng à, dán mà để mà đổ đà mà để mình kẹp lên đổ đà của chú anh chị thì Phước cộng chung lại luôn thì tổng cái số tiền là 24 triệu 445 ngàn đồng thì à, đây là những cái à, hóa đơn của nó Phước có à, cộng lợi gọn gàng hết à, nếu cô chú anh chị nào hay là ai có thắc mắc thì Phước sẽ gửi cho người đó để cộng tại vì à, bây giờ mình đọc từng phần như vậy thì nó rất là lâu tại vì giờ thứ chút chút chút chút à, kèm theo đó là công thợ Hồi từng rồi là mình chi cho 10 triệu 400 ngàn đồng tiền công thợ Thì trong đó là có người thợ và kèm theo đó là tiền nước đá đồ này nọ cà phê á, 200 ngàn thì tổng luôn á, là 10 triệu 400 ngàn đồng thì tổng cái số tiền á, là 34 triệu 845 ngàn đồng thì à, mình lấy 112 à, triệu 357 ngàn đồng mình trừ cho 34 triệu 845 ngàn đồng thì quỹ hiện tại sau phần 7 này Phước còn giữ lại là 77 triệu 512 ngàn đồng thì à, mình vẫn sẽ tiếp tục nhận sự à, chung tay góp sức của tất cả các cô chú quý anh chị mạnh thường quân 50 ngàn 20 ngàn bao nhiêu Phước cũng nhận à, để mình chung tay góp sức từng viên gạch hay miếng ton nào đó để cho cái máy ấm nó được hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất để về sau có làm ờ, nơi nuôi dưỡng ờ, cho các ông cụ bà cụ về ờ, đó sinh sống lâu dài rồi ha vậy thì bây giờ phước xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau à, nếu cô chú anh chị nào muốn hỗ trợ thì mình cứ việc liên hệ trực tiếp với số điện thoại phước có để trên màn hình nhé thì quỹ còn là 77 triệu 512 ngàn đồng bye bye và hẹn gặp lại tuần sau chi nhiều phước sẽ báo tiếp à bye bye